quý vị, đại lộ Nam Sông Mã giao với đường thanh niên cải dịch rẽ trái tiến vào FLC Sầm Sơn không còn xa lạ với du khách đến Sầm Sơn vài ba năm trở lại đây. Giờ đây với dự án Sun Group, khách hàng có thể trải nghiệm tiện ích của cả hai dự án lớn và lô đất 664m2 của Thúy Cao tại cổng sau FLC trên con đường chín sáu tám